Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam cùng với Sở Ban ngành đã tổ chức khai mạc triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 8 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Sài Gòn với sự góp mặt của nhiều dòng dược phẩm và trang thiết bị y tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 21 tháng 9. Triển lãm với hơn 550 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ, dự kiến khoảng trên 10.000 lượt khách, trong đó chiếm 80% là khách chuyên ngành Việt Nam và quốc tế tham dự triển lãm. Tại hội chợ cũng diễn ra trưng bày các sản phẩm và thiết bị hóa nghiệm, công nghệ phân tích, đo lường và kiểm tra chất lượng sản phẩm trong ngành dược phẩm và công nghệ sinh học, thiết bị xử lý môi trường bệnh viện, xử lý môi trường và rác thải trong ngành y tế triển lãm thiết bị thẩm mỹ, massage, spa và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Triển lãm này một lần nữa được chọn vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, dự kiến sẽ có khoảng 10.000 lượt khách, trong đó chiếm 80% là khách chuyên ngành Việt Nam và quốc tế tham gia quảng bá trực tiếp sản phẩm và dịch vụ.